Ok xin chào tất cả các bạn thì à, Dũng hay em quay trở lại với anh em về chiếc xe Jupiter đây thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ những vấn đề liên quan về chiếc xe Jupiter nha Ok thì à, có những video trước thì à, để tiếp nối những video trước Dũng đã chia sẻ à, một số anh em về cái phần à, nhận biết bố thắng khi nào anh em nên thay và cái phần là nhận biết à, khi nào vỏ xe chúng ta nên thay thì à, à, Dũng cũng đã à, cho anh em biết một số cái à, dấu hiệu rồi thì hôm nay à, để tiếp nối là là cái phần là khi mà anh em thay xong cái phần bố và phần vỏ xe thì anh em <laughs> cái à, à, hiện tượng nó sẽ như thế nào và một số cái dấu hiệu chúng ta biết là à, chúng ta xài cái đó nó mới so với cũ như thế nào thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho anh em thì à, cái phần là Dũng đã vừa thay những cái bộ phận là bố thắng và vỏ xe thì à, để Dũng chia sẻ với anh em là mình thay ở đâu và mình à, một số cái kinh nghiệm mà Dũng đã từng thay ok thì mời anh em vào video này ok à, ok cho anh em coi cái phần là mình vừa thay cái phần là vỏ xe trước nha vỏ xe trước lúc trước à, video trước mình đã chia sẻ anh em về phần vỏ xe trước à, mình đã thay xong và mình à, đã lựa chọn à, thay ở đâu và nó hiện tượng khi mà thay mới thì nó sẽ như thế nào thì mình sẽ à, à, quay luôn cho anh em coi luôn nha ok xe trước thì mình vẫn vẫn thay cái cái phần vỏ zin của lúc à, ban đầu mình mua xe luôn nha anh em thì anh em thấy cái phần gai và những cái thứ khác thì nó tương tự như cái vỏ zin và anh em thấy đây mới thay luôn chưa nóng hổi luôn à, <laughs> được à, chưa được nửa tiếng đồng hồ luôn à, à, thì anh em thấy nè đây là cái phần à, vỏ mới và vỏ zin thì anh em sẽ thấy những cái dấu hiệu như là gai cái gai gió nè anh em cố gắng anh em giật ra luôn nè giật ra như thế này nó cũng không có đứt đó, đó đó là cho thấy cái dấu hiệu đây là cái phần cao su mới và vỏ này rồi vỏ mới đó thì anh em thấy và thêm một cái mùi đặc trưng đó là mùi à, đặc trưng của cao su mới luôn nha anh em thì khi nào chúng ta thay thì chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi cao su mới thì lúc đó anh em sẽ cảm nhận và mình à, thay cái phần vỏ zin luôn còn cái phần vỏ sau thì mình vẫn sử dụng cái vỏ của hãng Honda nha thì mình à, chơi không có đồng bộ vì lý do là mình muốn test trong tất cả các loại vỏ giữa hãng này và hãng kia luôn nên, nên mình mới ờ, sử dụng ờ, hai loại vỏ khác nhau để mình test thôi thì anh em biết á thì đây là một số gai gió mình cố gắng mình giật hết ga luôn nè nhưng mà nó cũng không đứt đó đó là cái ờ, yếu tố về cái vỏ à, mới thay cái vỏ cái vỏ mới cao su mới ok và thêm một cái yếu tố à, thứ hai nữa đó yếu tố thứ hai là anh em quan trọng cái phần đó là phần thông số nè những cái thông số thì nó tương tự như cái vỏ zin đây thông số à, và mình coi cho anh em coi cái thông số này mới quan trọng nè đây là cái thông thông số à, à, 5 à, nè đây 49 nè anh em thấy nè đây đây là phần à, 49 2019 có nghĩa là tầng 49 ừ, năm 2019 thì anh em thấy nó tương tự nay mình mới có tháng 3 à, tháng 4 của 2019 thôi 2020 thôi thì anh em thấy nó nó nằm trong khoảng tầng 49 à, thì em thấy cao su vẫn còn ok nó không có bị tồn khôi nè và mình xài được đó đây là một số cái vỏ mà nè vỏ mới ra đây là cái ờ, phần vỏ mới thay cho anh em coi luôn nè ok chưa đó đó, đó là phần mà ờ, vỏ mới thay còn số cái đặc điểm ờ, phân biệt vỏ mới và vỏ cũ cho anh em coi anh em tiếp tiếp theo cho anh em coi luôn á đó. đó đó là phần bố thắng mình cũng vừa thay luôn được chứ cái phần cái vỏ luôn và anh em thấy khi mà thay xong thì à, những cái dấu hiệu để anh em biết cái bố thắng chúng ta mới so với à, cái bố thắng cũ đó là mình đã chia sẻ anh em về cái phần đây bằng cái mũ à, mấu đây nè thì nó <laughs> nó đã lòi lâu hài hết luôn rồi đây là cho biết đây là cái mới vừa thay cái bố thắng mới luôn nha anh em đây đây là cái mí đây cái video trước là anh em thấy nó nó lòi vô cả cả phân máy hơn một phân máy hơn một đống tay lần và thêm một cái dấu hiệu nữa đó đó là cái phần mũi tên đây này đây là phần à, mũi mũi tên luôn cho anh em đây thì nó nó, nó đã không không có à, chỉ ngay ngay cái à, cái dấu tham khảo nè đó và nếu mà anh em khi mà anh em đạp xong đạp thắng xong á thì mũi tên nó nó không có trùng cái dấu tham khảo là <laughs> bố thắng chúng ta đã đã mới nha anh em thì anh em thấy khi mà thay mới thì tất cả những cái dấu hiệu cho anh em thấy nó phân biệt giữa bố thắng chúng ta đã cũ đó và, và bố thắng chúng ta khi thay mới thì nó sẽ có hai cái khác nhau đây mình đạp thắng luôn cho anh em coi đây đây cái này mà khi mà mình đạp đạp thắng thì anh em coi nó cái phần giống mũi tên nó nó di chuyển đó đó anh em à, thấy chưa ok ok thì nãy giờ mình đã chia sẻ với anh em hai hai cái phần về cái à, thai cái à, cái, cái vỏ xe là cái vỏ xe mới nó khác với vỏ xe cũ như thế nào một số cái dấu hiệu để anh em coi cái vỏ xe chúng ta đã mua đã tốt và nó có những cái à, đặc điểm nó khác cái vỏ xe cũ mà anh em nên thay để anh em để ý và phần thứ hai đó là phần cái bố khi mà anh em thay cái bố thì những cái dấu hiệu và những cái hiện tượng nó sẽ khác cái bố cũ nó như thế nào và nó còn mới như thế nào thì mình đã chia sẻ một số cái điểm mà anh em à, à lưu ý thì à, đó là cái à, một số cái đặc điểm thì mình muốn chia sẻ cho anh em biết để mình biết phân biệt cái nào à, khi nào chúng ta nên thay rồi à, thay mới thì nó như thế nào thì à, thêm một phần mình muốn à, lưu ý anh em á đó, là anh em nên thay ở ngoài tiệm em à, sửa xe bình thường hay là anh em vô hãng thì à, thay thay ở đâu thì mình à, cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi chứ anh em muốn thay đâu thay anh em thay mình không có à, à, gọi là không có điều khiển được vấn đề đó nhưng mà mình à, thay thay có kinh nghiệm một số cái lúc trước mình đã được từng thay ở à, ngoài tiệm về cái bố và cái vỏ và mình cũng đã thay ở hãng thì sau khi mình thay hai chỗ hai cái khác nhau thì mình đã <laughs> rút ra một số cái kinh nghiệm đó là ở trong hãng thì thường là cái đồ nó hơi mới hơn anh em thường cái đồ mình mua ở ngoài á mình đem vô tiệm ở ngoài mình thay thì thường cái đồ nó tồn kho nhiều hơn là cái trong hãng vì trong hãng có thể là đồ đạc nó luân chuyển nhiều hơn thì à, nó sẽ không có dạng tồn kho đồ nó luôn mới thì à, mình thấy cái đó luôn mới đó mình là mình thấy luôn cái vỏ luôn cho anh em coi đó thì nó à, chỉ là năm này năm kia xê xích với nhau không có vụ hai ba năm thì đó là một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nha ok thì anh em cảm thấy khi nào à, muốn thay ở đâu thì thay tùy anh em ok thì ok thì mình làm video ngắn gọn như vậy thôi để mình chia sẻ anh em về cái phần à, giữa mới và cũ nó khác nhau thì như thế nào và một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình về phần thay à, phụ tùng cũng như là thay à, bố và thay cái vỏ để cho anh em cảm thấy à, tham khảo thì anh em cứ à, à, tùy điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người mà anh em à, sử dụng để mua những cái đồ nó thích hợp anh em xài lâu dài hơn nha ok thì à, video của Dũng tạm à, dừng tại đây thì anh em cảm thấy video này hay và có ờ, giá trị cho anh em thì anh em có thể nhấn like và anh em chưa đăng ký thì cứ đăng ký nha anh em nào có những cái ờ, ý kiến khác thì anh em comment cho mình biết ok xin chào anh em hẹn anh em trong những ờ, video tiếp theo xin chào